này chứ là chờ cái một tí ta số về tí kia đợi ta số xuống liền cái nước đời nó à, về cả tàu bây giờ nó mang tàu mà mua mua hơi ra nó nó cái ờ, lâm là đi đâu rồi anh làm làm của nhà đâu, tu phải tu lu chế hết tao hết rồi hết lần nào cũng bắt tuần ra được có cái mông mà cho nó dài trong cốc rồi ha à, à, ở đâu ừ. nằm xoáy ở đâu thì biết điều gì đây là đỉnh lũng cúng đỉnh cao nhất tại huyện mù căng trải này bây giờ sức gió đang khá lớn